anh An ơi hoa hồng thì màu đỏ hoa tulip màu xanh lẽ nào anh không biết người em thích là anh à. ơi Gọi anh là Ngô Tố vì em thích đất Cần Thơ đầy nắng mà nó nay gần nơ nửa nữa nó nại nể nương nếu mai mẹ em cần châu hảo thì riêng mẹ em nếm nát đi anh mất đi học rồi <laughs> cái trẻ thì chấm đột mà quấn tụt á thì chấm con con em á mà ăn mơ lém một cái là tê lại <laughs> nó cái đêm mí nổi mí thích trang trái rồi toàn ư thì có vẻ là hơi căng nhưng tao sẽ hiểu biệt tình mí tình mỹ khó hơn tình căn bậc nó cần thân thiện hay thân thiết ở mỹ tao chỉ cần thân mật dầu chứa cẩy ôm mấy nụ hôn giá diệt nhưng tao đã mới về một tuần mà trắng sâu á thì đây gái mặt trái thì đây đường dương thì có bốn chân em đừng có phấn vấn vì anh cấn cả với tôi <laughs> Guống của táo là ngai màu nè Ngai gương màu cho con tao nói theo Ngai chấm từng bữa cơm trong gia đình Chứ không phải quẹt cái nhà là hài tay trôi Đây là em á Đây là anh á Thế là em yêu anh á <laughs> Anh có thấy cái cột điện ở đằng kia không? Cũng giống như anh vậy đó Chỉ nhìn thôi Chứ đụng vô là nó giật chết mẹ luôn đó Đúng vậy, em đẹp nhất trên thế gian này Gặp em Tỉnh táo á, thì bốn gì thật tha Nhà thì chưa có mà chó thì chưa nuôi Mỹ mà đồng ý ngược xuôi á Nuôi cơm bá vừa chữa <laughs> nắm hai lần Tao kết mi rồi Cơ mà mi thích tao hôn Mi cứ vâng lời Là tao dắt mi về mần dâu của má tao liền em không thích làm con đầu bởi vì em muốn có anh gửi, gửi, gửi cho anh em lung linh và tình sống đời biết em em em em em bạn anh á thì vẫn đã mà mãi anh á thì vẫn biết ngày kia thì đẹp trời mỹ mà nhận là người ta mời tắm bấm Chào Mỹ tao đứng từ chiều Nàng lóng mang những tâm tư nhiều Mỹ xinh tươi như Thủy Kiều Cho trái tim tao quyết tâm chiều đi sân gốn á, thì rồng mà sân vận động á, thì to mỹ thì nó cần phải lo vì <laughs> cu to thì ăn nó rồi để mình gật đầu ư ừ, là tao đưa mi cầm sổ gạo Cuối tháng mi che tay là lương tao bỏ vô Hơn ai mới sân xanh tao cùng đi tìm miệt Nhưng mà ngoài lý giá thì mố còn nhỏ mố Này này này này này Tao nói cho bà biết này Cây á thì cô lá Mà má thì cô ba Mỹ thì đẹp như kiều nguyệt nga nhưng mà tao mới là cha của đứa bé tao kết mi rồi cơ mà mày thích tao hôn mi cứ vâng lời là tao dắt mi về mần dâu của má tao liền bởi vì anh không mơ thế em không nhìn em dây nào làm tí hoài dây đó Em biết tại sao mà người ta chỉ gọi là thứ hai không? Vì em chính là người thứ nhất rồi Em bị cận à? tại sao chưa nhìn thấy anh đang thích em ấy? Không dám đâu Anh còn phải học bài Và thực sự là không có dám nữa đâu Không dám yêu em thêm lần nào nữa đâu em có thể ở lại đây không biết chăng ngoài trời mưa rông nhiều cô đơn lắm em em gái Em có biết yêu là gì không? Yêu chính là sự rung động của bốn chân giường và sự trần truồng của hai cá thể. Các ông ạ, à, mỗi lần bị vợ đánh đừng có than thân trách phận biết thế không lấy vợ máy suy nghĩ rằng vợ chửi là hát, vợ tát là thể thao, vợ đạp xuống ao là đề cao tinh thần bơi lội. Ông nào bị vợ đánh cứ chạy theo hình vòng tròn ấy Hàng xóm có nhìn thì cũng không biết là ai đuổi ai đỡ nhục Thật đấy